tiền làm thương mại không rồi mình tài khoản ấy thôi bà xài ô cái nào được, lần lần đầu hôm đó bà xài ô thì thành lỏ lòng tay này em làm tiền lại rồi nào sản lực của em ờ, này